À, xin chào tất cả mọi người đến với kênh uh, à, LGBT à, Sài Gòn TV ngày hôm nay mình uh, sẽ phóng phóng phóng dáng người đẹp uh, tên uh, là Tuyết Ly nha mọi người uh, mà về bó mới đi uh, phẫu thuật ở Thái Lan đó. nói đi chào dạ, vậy câu gì cho nó luôn chào dạ. dạ, giờ chưa vô rồi ờ, à, em uh, sau khi em phẫu thuật uh, chuyển chuyển giới mình uh, mình thấy cảm nhận như thế nào và dạ, sau khi qua phường biên giới về thì em thấy rất là hạnh phúc, và rất là hạnh diện, à. sức khỏe rất là ổn định. rất là tự tin cho bản thân mình và Em có có, có, có, có lời gửi gắm gì với những những người mà chuẩn bị đi phẫu thuật không em? Thì à, các chị em nào có ước mơ thì mình cứ ờ, làm kiếm tiền rồi mình qua nhất để đổi cho mình được một bước qua một bước học mới và mình được tự tin hơn đến với xã hội và tự tin hơn bản thân của mình à. hay quá à. À, hay quá rồi em có có cảm nhận gì với giờ có có một người sắp mà, ờ, mà, mà người là ờ, tên là hoa hậu ờ, Châu Kim Sang đã đã, đã là đi à, một con người hoa hậu Châu Kim Sang cái uh, chủ yếu rất là nghị lực thứ nhất nữa là rất là buồn rất là buồn và vì em đã à, chuẩn bị bước qua đất thái để biên giới nhưng mà chưa được à, chưa được bước qua đất thái em đã mất rồi à. thì uh, rất là buồn rất là buồn chị em và cũng màu cầu chị em mau chuyển uh, kiếp ra thành con gái sự thật dạ à, cảm ơn em rất nhiều nha à. có chương trình chào á anh chào chào chào chào, chào đi mà khán giả mình đây anh kênh gì à, LGBT Sài Gòn TV ờ, à, và Matilly xin kính chúc à, kênh YouTube ừ. Sài Gòn Sài Gòn TV Sài Gòn TV à, làm nhiều được nhiều chương trình hay hơn về cộng đồng LGBT để đến tất cả mọi người đều cảm ơn người thế giới như chúng ta hơn sẽ câu hai đến nhiều